Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc. Một, hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề! Xin thề! hai tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác xin thề xin thề ba không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã chủ nghĩa tinh thần quốc tế vô sản rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ thắng không kêu, bại không nản dù gian lao khổ hạnh cũng không sợ lòng vào sống ra chết cũng không nản chí nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng xin thề xin thề bốn ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị quân sự văn hóa khoa học kỹ thuật nghiệp vụ triệt để chấp hành điều lệnh điều lệ rèn luyện tính tổ chức tính kỷ luật và tác phong chính quy xây dựng quân đội ngày càng hùng mạnh luôn luôn sẵn sàng chiến đấu xin thề xin thề năm nêu cao tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, làm tròn nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của nhà nước. Xin thề, xin thề, sau luôn luôn cảnh giác tuyệt đối giữ bí mật quân sự và bí mật quốc gia. Nếu bị quyết định bắt, dù phải chịu cực hình tàn khốc thế nào cũng cương quyết một lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng không bao giờ phản bội sự khai xin thề xin thề bảy đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu dưới cấp hết lòng giúp đỡ nhau lúc thường cũng như lúc ra trận thực hiện toàn quân một ý chí xin thề xin thề tam ra sức giữ gìn vũ khí trang bị quyết không để hư hỏng hoặc rơi vào tay quân thủ luôn nêu cao tinh thần bảo vệ của công không tham ô lãng phí si tệ si tệ chi khi tiếp xúc với nhân dân làm đúng ba điều nên kính trọng dân giúp đỡ dân bảo vệ dân và ba điều răn không lấy của dân không xoan hạt dân không quấy nhiễu dân để gây lòng tin cậy yêu mến của nhân dân thực hiện quân với dân một ý chí xin đề xin đề mười giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân luôn tự phê bình và phê bình không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin thề xin thề